Hello, xin chào tất cả các bạn có mặt trong buổi livestream tối hôm nay. À, chủ đề livestream tối hôm nay là gì ạ? Đó là chúng ta nên thận trọng với chiến lược mua và nắm giữ cổ phiếu. Vì sao chúng ta lại nên thận trọng với chiến lược mà mua và nắm giữ cổ phiếu đặc biệt là có rất nhiều các nhà đầu tư mua và nắm giữ nghĩ rằng là hai ba năm, bốn năm năm nữa cổ phiếu chúng ta sẽ tăng mấy chục phần trăm, mấy trăm phần trăm và thậm chí hàng nghìn phần trăm Tuy nhiên đây là một chiến lược đầu tư rất là nguy hiểm với phần lớn các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân. Bởi vì sao nó lại như vậy? Theo các bạn vì sao nó lại như vậy ạ? Sao chúng ta chiến lược mua và nắm giữ cổ phiếu lại là một chiến lược rất là nguy hiểm với phần lớn các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân. Ở Dung biết rằng có rất nhiều nhà đầu tư cá nhân mua cổ phiếu xong nắm giữ sau khoảng 3 4 5 năm gần như là không có lợi nhuận, thậm chí là bị lỗ hơn so với lúc mà mình mua vào. Và đây là chính là nguyên nhân dẫn đến sự thua lỗ của rất nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư thường nhân khi họ yêu thích cổ phiếu, họ nắm giữ cổ phiếu và họ kỳ vọng rằng sau rất nhiều năm nữa cổ phiếu sẽ tăng rất mạnh. Và họ nghĩ rằng là với những cổ phiếu trước đó như là Vinamilk hoặc là những cổ phiếu Hòa Phát hay là những cổ phiếu nào đó, họ bảo rằng giá như họ đã đầu tư ở những cái năm trước đó khoảng hai ba năm thì đến bây giờ mọi thứ nó sẽ khác đi nhiều và cái từ giá như nó luôn luôn xuất hiện trong cái nhà đầu tư nhỏ lẻ đúng không ạ luôn luôn xuất hiện trong nhà đầu tư cá nhân vậy vì sao chúng ta lại phải thận trọng mua và nắm giữ cổ phiếu điều thứ nhất các bạn nên nhớ rằng là là với mỗi cổ phiếu chúng ta là những cái cổ phiếu gọi là siêu cổ phiếu những cổ phiếu mà mạnh nhất trong mỗi chu kỳ thường thông thường thì trong 10 cổ phiếu nhé trong 10 cổ phiếu thì có khoảng hai cổ phiếu nó tiếp tục đi lên à, tiếp tục đi lên và tiếp tục chu kỳ còn phần lớn khoảng 8 cổ phiếu 8 phần 8 cổ phiếu hoặc là 80 phần trăm là sau khi kết thúc chu kỳ thì nó giảm rất mạnh và thậm chí là giảm sâu hơn cái lúc mà chúng ta thấy là cổ phiếu bắt đầu tăng tăng mạnh nên chúng ta thấy rằng đấy là một lý do dẫn đến là cái việc mà chúng ta đang lãi có thể 3 40 phần trăm thậm chí là 100 phần trăm nhưng chúng ta tiếp tục nắm giữ có rất nhiều cổ phiếu như ngày xưa chúng ta thấy là những cổ phiếu CTD những cổ phiếu như là HBC và đặc biệt là những cổ phiếu HSG nếu những ai đã mua và tiếp tục nắm giữ thì sau một thời gian là gần như là có thể là chúng ta thấy bị lỗ rất nặng đặc biệt hơn nữa đó là cổ phiếu HAG vậy chiến lược mua cổ phiếu chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là rất ít cổ phiếu chỉ có 20% hoặc là thấp hơn 20% à, đó là những cổ phiếu vẫn tiếp tục đi lên và tiếp tục chu kỳ mới nên việc mà chúng ta nắm giữ đó là thực sự nó là mang tính chất là rủi ro rất là cao nên đầu tiên chúng ta thấy là độ rủi ro rất cao nếu chúng ta không nắm rõ được chu kỳ mà chúng ta mua cổ phiếu và chúng ta cứ để tiếp tục để tiếp tục đuổi để bởi vì cái số lượng cổ phiếu hay là những cái cổ phiếu để tiếp tục chu kỳ nữa đó là thực sự rất ít à, tiếp theo là chúng ta thấy rằng là những cái cổ phiếu gọi là những siêu cổ phiếu á thông thường khi mà chúng ta thấy rằng là 80% ờ, các cổ phiếu sau khi kết thúc chu kỳ thì nó sẽ có những cổ phiếu khác trở thành siêu cổ phiếu đúng không trở thành siêu cổ phiếu thay vì chúng ta bán cái cổ phiếu mà chúng ta đang tăng rất mạnh để chúng ta lại chuyển sang những cái siêu cổ phiếu khác đây là một chiến lược đầu tư cực kỳ quan trọng bởi vì chiến lược này nó cho chúng ta lợi kép và bạn biết rằng là chi, lợi kép nó sẽ giúp chúng ta cái khả năng tăng cái NAV của chúng ta rất là nhanh nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta rút ra khỏi những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là nó đã tăng kết thúc chu kỳ và chuyển sang những cổ phiếu khác thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là à, chúng ta mua những cổ phiếu khác đặc biệt là những siêu cổ phiếu thì độ thứ nhất là độ an toàn cao hơn cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ giữ được cái lợi nhuận của các cổ phiếu mà chúng ta đã mua trước đó bởi vì rất ít cổ phiếu sau khi chạy kết thúc chu kỳ nó lại tiếp tục tăng nữa bởi vì cái tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận tốc độ tăng trưởng về doanh thu của một cổ phiếu không có thể duy trì nhiều năm liền mà thông thường thì sau một năm hoặc là một năm rưỡi nó lại có thể kết thúc và nó lại tiếp tục tích lũy trong một chu kỳ tiếp theo tí nữa các bạn sẽ ờ, Dũng sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái cổ phiếu như vậy để chúng ta nhìn rõ hơn bởi vì có rất nhiều nhà đầu tư khi mà mua bán cổ phiếu chúng ta thích một cổ phiếu hay là yêu một cổ phiếu hoặc chúng ta liên hệ với cái việc mà những cổ phiếu đó trước đó đã tăng và sau khi chúng ta nhìn lại thì cổ phiếu đã tăng quá dài và chúng ta cứ à, tiếc ạ bởi vì khi mà chúng ta tiếc chúng ta quay trở lại thì lần sau chúng ta mong muốn là cũng có những cổ phiếu tương tự như vậy nên đây chính là một cái suy nghĩ sai lầm phổ biến của các nhà đầu tư và nếu những ai đọc về những tác phẩm của William O'Neill hoặc là tác phẩm của Mark Mini thì bạn đều thấy là ông không bao giờ đầu tư dài hạn đây là những nhà đầu tư cá nhân kiệt xuất các bạn nhớ nhỉ đây là những nhà đầu tư cá nhân kiệt xuất những nhà đầu tư thành công gần như nhất nước Mỹ nhưng vấn đề là của họ đó gì ạ họ không đầu tư dài hạn chỉ có rất ít cổ phiếu họ đầu tư khoảng 3 4 năm thôi phần lớn họ đầu tư trong chu kỳ ngắn hạn thậm chí là họ đầu tư những chiến lược đầu tư ngắn 20% họ bán ra rồi bởi vì họ sử dụng lãi kép để tạo ra mức lợi nhuận liên tục liên tục cho mình đây là cách đầu tư mà rất khôn ngoan của những nhà đầu tư chúng ta gọi là những thiên tài những nhà đầu tư cá nhân thành công với chúng ta những nhà đầu tư cá nhân chúng ta phải nhớ là những nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta phải mô phỏng và chiến lược của cái nhà đầu tư cá nhân không phải là chúng ta đi học và tìm hiểu các mô hình của các quản lý quỹ bởi vì các quỹ thì quy mô của nó rất là lớn và thứ hai là sau khi thâu tóm doanh nghiệp thì họ cần phải gì ạ có một cái đội ngũ là, là rất là giỏi để tái cấu trúc doanh nghiệp với tiền của chúng ta một vài trăm triệu một vài tỷ một vài thậm chí là một vài trăm tỷ thì không đáng bao nhiêu so với việc mà thâu tóm doanh nghiệp và thực sự thâu tóm doanh nghiệp để quản trị nó thực sự mất rất nhiều thời gian mất rất nhiều công sức tiền của nên thực sự các chiến lược đầu tư của các nhà quản lý quỹ như là Warren Buffett thì chúng ta thấy rằng là đây là những chiến lược thực sự nó không phù hợp nhiều lắm so với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta nên chính vì vậy thì ở đây việc mà mua nắm giữ như quý vị em đã nói đó là một chiến lược rất là nguy hiểm và chúng ta cần phải thận trọng trong cái việc mà chúng ta mua nên ở đây chúng ta thấy là có ba cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý vấn đề thứ nhất là trong 10 cổ phiếu thì 8 cổ phiếu đúng không ạ 8 cổ phiếu là thường là sau khi kết thúc chu kỳ nó sẽ giảm rất mạnh đúng không giảm rất mạnh và chỉ có hai cổ phiếu vẫn giữ được chu kỳ thôi nên chính vậy chi phí của hộ chúng ta sẽ là rất là cao nếu chúng ta bán bán cổ phiếu khi mà cổ phiếu đã tăng kết thúc chu kỳ và chúng ta đợi khi mà cổ phiếu tích lũy lại đủ chúng ta tiếp tục mua tiếp theo nữa là chúng ta thấy là những cái siêu cổ phiếu á, nó thường xuất hiện sau khi mà cái nhóm cổ phiếu mà nó đã kết thúc chu kỳ đấy trong 8 cổ phiếu khi mà chết kết thúc chu kỳ thì chúng ta thấy là nó xuất hiện cái nhóm cổ phiếu khác lại trở thành những siêu cổ phiếu và nếu chúng ta hiểu rõ được công thức thì chúng ta tận dụng để chúng ta tạo ra những lợi kép rất là nhanh trong quá trình đầu tư của mỗi chúng ta nó vừa an toàn nó lại vừa là gì ạ à? vừa giữ được cái lợi nhuận trong cái việc mà chúng ta đầu tư các cổ phiếu trước nên đây là chiến lược mà William O'Neill nếu những ai đọc sách William thì chúng ta đều thấy là đây là một chiến lược rất là tuyệt vời của các thiên tài nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân như là Mac Mini các nhà đầu tư như là uh, ờ, Will Neal, Lee Moore thậm chí cả Davat các bạn có thể quan sát đọc những cái cuốn sách như phù thủy chứng khoán các bạn sẽ thấy rõ ràng chiến lược của họ và cái cuối cùng mà các bạn nên lưu ý đó là gì ạ việc mà chúng ta quay vòng quay vòng ạ quay vòng mới tạo ra lợi nhuận nên khi mà chúng ta quay vòng càng nhanh đúng không quay vòng càng nhanh thì lợi nhuận nó càng cao và đặc biệt là nếu chúng ta nắm giữ cổ phiếu quá dài chúng ta ở trên thị trường quá lâu thì thực sự nó rủi ro là rất lớn nên việc mà chúng ta đầu tư thì chúng ta làm sao làm sao để chúng ta có một cái gì ạ có một cái tư duy đó là ít ở trên thị trường càng ít ở trên thị trường này càng tốt nên cái dụ rủi ro của chúng ta sẽ là ờ, sẽ là thấp hơn rất nhiều nếu chúng ta tiếp tục ở trên thị trường thì có những cái đợt như là kinh tế này uh, những cái vấn đề chính trị này vẫn những cái sóng thần dịch bệnh nó liên tục xảy ra trên thế giới và chúng ta thấy rằng trong thời gian vừa qua như covid diễn ra thì có rất nhiều cổ phiếu nó tăng tốc rất mạnh sau đó nó giảm rất sâu và nếu chúng ta tiếp tục nắm giữ trong cái đoạn đấy thì có thể chúng ta sẽ mất toàn bộ cái lợi nhuận trong rất nhiều năm của chúng ta nên chính vì vậy thì chúng ta nên có một cái chiến lược đó là hãy thận trọng với chiến lược và mua và nắm giữ cổ phiếu chỉ mua những cổ phiếu mà chúng ta thấy là tiềm năng mua những cổ phiếu mà cái khả năng tăng trưởng trong cái xu hướng tiếp theo trong vài tháng tới trong vài năm tới nó ở mức độ cao và chúng ta cần phải nắm rõ được là xu hướng của nó ờ, cái mẫu hình của nó và đặc biệt là chất xúc tác để tạo ra cái sự tăng trưởng đó đây là một cái trong những chiến lược mà Dũng đã nói chia sẻ rồi và vậy chúng ta sẽ xem lại là những cái điều Dũng nói có đúng hay không ạ à? đầu tiên chúng ta có lẽ là ai cũng nói thấy được cái cổ phiếu Vinamilk đúng không các bạn sẽ thấy là cổ phiếu Vinamilk là một cô cổ phiếu mà rất nhiều nhà đầu tư đã nói ở trong đoạn trước đó thì đầu tiên chúng ta thấy là Vinamilk trước khi mà tăng ở cái nhịp đây Dũng cho cái biểu tuần các bạn sau khi tăng một cái nhịp khoảng độ cứ cho là khoảng 10 đấy ạ lên đến hơn 200% đấy ạ đây chúng ta như là từ cái điểm này mà lên đến 200% sau đó kết thúc chu kỳ nó lại về mo đầu tiên chúng ta thấy là về mo đúng không ạ từ năm 2007 và đến năm 2009 nếu chúng ta không bán ra mà chúng ta lại tiếp tục nắm giữ thì rõ ràng là cái đỉnh của 2007 đến năm 2011 nó vẫn giữ nguyên giá. Vậy chúng ta đầu tư trong khoảng 07, 08, 09, 10, 4 năm gần như không có lợi nhuận. Đầu tiên chúng ta cần phải nhìn rõ được chiến lược đó. Nhưng nếu mà chúng ta sau khi cổ phiếu chạy nước rút kết thúc chu kỳ, chúng ta nghỉ ngơi bán ra và chúng ta lại đợi một chu kỳ khác, chúng ta mua vào năm 2000 bao nhiêu? lẻ chín thì chúng ta đã thấy là chúng ta đã có một cái lợi nhuận khác nữa để chúng ta đầu tư. Chúng ta xem vào chúng ta sẽ nhìn thấy rõ và chúng ta tiếp tục theo cái biểu đồ tuần thì chúng ta thấy là uh, trong năm 2011 chúng ta lại có những cái điểm mua tiếp theo và sau đó thì đến năm 2012 nó lại có một cái giai đoạn tích lũy rất là dài đúng không và đến năm giữa năm 2012 năm 2000 giữa năm 2012 và 13 đúng không đang ở thì cổ phiếu này lại tiếp tục tăng rất là mạnh đến một cái chu kỳ tăng tiếp đấy chúng ta thấy tăng rất là mạnh và sau khi đến chu kỳ này thì chúng ta thấy là năm 2000 bao nhiêu 14 15 gần như cổ phiếu không tăng rõ ràng cái thời gian mà chúng ta đợi như này là mất rất nhiều thời gian và có nhiều trường hợp thì cổ phiếu sẽ lao dốc và giảm rất mạnh thì đây là cái mà chúng ta biết rằng là khi mà cổ phiếu đã đã tỉnh trong quá trình chạy nước rút chúng ta sẽ học những cái quá trình phân phối ở những cái chương trình sau thì các bạn biết rằng là khi mà nó đã đạt đỉnh thì rõ ràng cái thời gian này chúng ta phải thoát ra bởi vì rõ ràng để chúng ta tiếp tục nắm giữ thì độ rủi ro rất là cao nên chính vì vậy thì việc đây là cổ phiếu có thể tốt nhất thị trường từ trước đến nay thì chúng ta có thể chứng minh rằng cái việc mà chúng ta mua sau đó chúng ta à, bán ra để chúng ta tiếp tục một chu kỳ mới đây cũng là một chu kỳ mới sau khi chu kỳ à, chúng ta thấy tích lũy ở đây chúng ta lấy khoảng độ hơn 2 năm thì nó lại tiếp tục một chu kỳ mới và đến thời điểm này chúng ta thấy một cái chu kỳ nó đang là một chu kỳ dài khi mà cổ phiếu chạy nước rút này cái thời gian năm 2008 đến 20 này thì gần như chúng ta thấy là mua với Vinamilk đều là bị thua lỗ hết ạ chúng ta mua Vinamilk ở trong cái giai đoạn từ cuối năm 2000 à, đầu năm 2018 thì đến bây giờ là gần như là chúng ta thấy là trong 2 năm liên tục chúng ta bị lỗ rất là nhiều bởi vì nó đang là chu kỳ đi xuống đây là một trong những cái cổ phiếu điển hình để các bạn biết rằng là thỉnh thoảng nó có những cái đợt mà chúng ta thấy tích lũy bứt phá còn đến bây giờ thì chúng ta thấy là không có sự tích lũy đấy nhiều người hỏi là có mua được Vinamilk không thì chúng ta thấy là nó không có giai đoạn tích lũy ở đây thì làm sao lên được ở đây chúng ta thấy tất cả những cái giai đoạn đây để biểu tuần nhé nó phải tích lũy xong nó mới lên ạ à. chúng ta nhìn là kể cả tích lũy lên tất cả những cái giai đoạn khác chúng ta nhìn trong cái biểu đồ tuần thì chúng ta thấy phải tích lũy mới lên phải tích lũy mới lên còn ở đây nó đang là kênh đi xuống các bạn nhớ là đang là kênh đi xuống các đỉnh sau thấp hơn giờ các đáy sau thấp hơn nó là một chu kỳ đi xuống mà các bạn lại tiếp tục bảo là tôi nắm giữ lâu và dài hạn thì đấy là một chiến lược rất nguy hiểm của các nhà đầu tư không nắm rõ được cái cổ phiếu này không nắm rõ được chu kỳ và không hiểu rõ được cái bản chất của nó cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu Hòa Phát đây là cổ phiếu mà chúng ta cũng nhìn và các bạn cũng thấy rằng là một cổ phiếu rất là mạnh đúng không rất là mạnh và chúng ta thấy là nếu chúng ta đầu tư năm 2013 thì chúng ta đã có một cái sóng rất lớn nhưng thử hỏi đặt ra câu hỏi là nếu các bạn đầu tư trước đó năm 2000 bây giờ từ linh 09 thì chúng ta thấy là có một cái sóng hồi rất là mạnh nhưng bắt đầu từ linh 09 giữa linh 09 cuối linh 09 thì chúng ta thấy là đến 12 gần như chúng ta bị thua lỗ thua lỗ rất là nặng và sau 12 thì nó chỉ có một cái đợt sóng hồi rất ngắn đến năm 2013 nó mới bước vào một chu kỳ chúng ta gọi là đây một chu kỳ trong cái chu kỳ này thì cổ phiếu tăng rất mạnh sau đó thì chúng ta nếu chúng ta nắm giữ thì cổ phiếu nó giảm rất là sâu đúng không giảm rất sâu trong một cái chu kỳ năm 2015 này 15 16 là gần như chúng ta đầu tư là không có lợi nhuận hoặc là những cái sóng này thực sự cho chúng ta đầu tư rất là rủi ro và ở đây chúng ta thấy là khi mà bước vào năm 2016 17 giá thép và cái cổ phiếu này đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng rất mạnh thì chúng ta thấy là cổ phiếu này là tiếp tục một nhịp tăng rất là mạnh đây chúng ta gọi là một cái nhịp tăng và sau đó thì chúng ta thấy là một cái quá trình suy thoái gần như toàn bộ lợi nhuận năm 2017 đúng không 17 thậm chí là 18 thì gần như đã bị xóa sổ bởi cái dịch Covid thực ra dịch Covid thì nó chỉ giảm từ đây đến đây thôi đây là một chu kỳ của nó đấy chúng ta nhìn này tất cả khi nó chạy nước rút đây tất cả cổ phiếu trong quá trình chạy nước rút thì nó sẽ kết thúc bằng một chu kỳ giá giảm nếu ai học về nhà vô địch của Dũng thì các bạn sẽ đều thấy là cái cái này thực ra phân biệt rất là đơn giản đấy ạ phân biệt đơn giản ở trong cái buổi này Dũng chỉ chia sẻ chúng ta nhìn nhận rõ hơn nhìn nhận rõ hơn và chúng ta có thể nhìn nhận một cái cổ phiếu nữa đó là cổ phiếu FPT. FPT thì chúng ta thấy là năm 2017 đúng không ạ? Cổ phiếu đạt đỉnh và đến bây giờ đến cái thời điểm như năm 2019 này cổ phiếu mới vượt qua cái đỉnh cũ của nó đấy ạ. À. Mới vượt qua cái đỉnh cũ của nó. Còn các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là nếu chúng ta đầu tư ở cái những giai đoạn năm 2016 17 thì đến bây giờ chúng ta lãi bao nhiêu? Và chúng ta có thể để ra một cái câu hỏi nữa là giả sử các bạn đặt đầu tư năm 2017 thì đến thời điểm ờ, đạt đỉnh thì cổ phiếu này cũng tăng khá mạnh nhưng chỉ trong một thời gian ngắn là cổ phiếu giảm rất là sốc đấy ạ giảm rất sốc và các bạn biết rằng là trong quá trình tích lũy thì chúng ta thấy cả một năm cổ phiếu không lên đấy chúng ta đầu tư mà cả một năm cổ phiếu không lên mà cũng không biết xu hướng nó tới như nào nên dẫn đến là chúng ta sẽ rủi ro rất là cao ở vùng này hoặc là chúng ta thấy là năm 2019 này nó đã có quá trình tăng tốc và chỉ sau một cái dịch là cổ phiếu đã về mo đấy cả cổ phiếu về mo và, và khi nó hồi này thì chúng ta bắt đầu tiếc ạ bởi vì tất cả nó đã diễn ra rồi chúng mới tiếc và chúng ta có thể nhìn thấy những cái cổ phiếu uh, rõ ràng nhất đó là những cổ phiếu CTD uh, ờ, cái giai đoạn mà nó tạo ra một tốc độ tăng trưởng rất là mạnh năm 2015 và đến bây giờ thì chúng ta thấy là khi nó đi hết bao nhiêu thì nó về đúng cái mốc cũ của nó và chúng ta thấy là thực sự là nếu chúng ta lại tiếp tục đầu tư và mua ở trong một chu kỳ nó giảm như này với chiến lược đầu tư giá trị thì phần lớn các nhà đầu tư bị thua lỗ rất là nặng rất là nặng nề luôn và chúng ta thấy rằng là việc mà chúng ta sở hữu những cổ phiếu và đầu tư giá trị như này thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy là cái đầu óc của chúng ta sẽ bị căng cứng căng cứng lại và chúng ta dẫn đến là chúng ta thấy là rất là mệt mỏi và cái cổ phiếu tiếp theo chúng ta sẽ có thể nhìn thấy là cổ phiếu gas bởi vì Dũng đã nghe rất nhiều các chuyên gia chia sẻ là đầu tư cổ phiếu gas đầu tư dài hạn nhưng nếu chúng ta nhìn về chu kỳ này đấy chu kỳ của gas này ở năm 2013 một chu kỳ tăng rất mạnh và năm 14 giá dầu tăng rất mạnh thì khi kết thúc chu kỳ thì giá cổ phiếu gas thậm chí là phá vỡ đáy đấy và nếu chúng ta không bán ra khi mà nó đang ở đỉnh chu kỳ này mà chúng lại tiếp tục mua trong chiến lược là uh, cổ phiếu giá rẻ chúng ta mua và Dũng biết rằng trong cái giai đoạn này này có những cái công ty chứng khoán có những công ty chứng khoán rất là lớn họ khuyến nghị mua ở đây Đấy, họ khuyến nghị mua ở đây và họ khuyến nghị rất nhiều nhà đầu tư mua ở đây và cuối cùng các nhà đầu tư đấy bị thua lỗ rất nặng đấy có những công ty như vậy nên việc mà chúng ta mua những cổ phiếu ở trong cái giai đoạn kênh đi xuống các bạn thấy là rủi ro như thế nào và chúng ta cũng đã nhìn thấy đây năm 2017 đúng không cũng là một chiến lược đầu tư cổ phiếu tăng rất mạnh và sau khi nó kết thúc chu kỳ thì những điều gì đang diễn ra và đây chu kỳ của nó vẫn đang là chu kỳ giảm ở cái đoạn này các bạn có thể quan sát với đoạn những đoạn này nó không khác gì nhau cả mà nó vẫn đang chu kỳ giảm mà chúng ta cứ mua vào chúng nắm giữ bảo cổ phiếu gác tốt lắm và cổ phiếu khác là uh, tuyệt vời lắm nhưng chúng ta không biết bao giờ nó lên cả bởi vì đây là một chu kỳ đi xuống đây là một chu kỳ đi xuống cổ phiếu tiếp theo chúng ta có thể để ý một chút đó là cổ phiếu PVD Dũng sẽ cho chúng ta thấy là cổ phiếu PVD nếu chúng ta nhìn về một chu kỳ của nó thì nó thể là tăng rất là mạnh năm 2013 đây ạ sau đó thì gần như là nó đã có những cái giảm rất mạnh và tất cả những sóng này nó chỉ mang nếu nhìn kỹ một chút thì nó chỉ là những cái sóng hồi ngắn thôi ạ đúng ạ đây là những cái sóng hồi ngắn thôi và chúng ta thấy là một chu kỳ giảm rất sâu như này và bảo chúng ta đầu tư dài hạn thì gần như không ai có thể chiến thắng trong vòng khoảng bao nhiêu ạ? Trong vòng khoảng đây chúng ta nhìn này, trong vòng khoảng từ năm 2015 đến bây giờ nếu chúng ta nắm giữ thì gần như chúng ta chỉ có thua lỗ và thua lỗ thôi ạ. Nên ở đây trong cái video này có lẽ các bạn sẽ muốn hỏi là mua bán như nào thì mỗi một video Dũng sẽ nói một chủ đề để chúng ta hiểu rõ được là chúng ta nên sử dụng chiến lược nắm giữ hay không đấy nắm giữ hay không bởi vì có rất nhiều người nói là cổ phiếu PVD là cổ phiếu dài mua đầu tư dài hạn thậm chí là họ có nói những cổ phiếu như AA này cũng tương tự vậy là để mua dài hạn nhưng với chiến lược của chúng ta biết là nó chạy nước rút đấy sau khi nó lại tiếp tục giảm và đây nó gọi là sóng hồi và đến bây giờ chúng ta thấy một chu kỳ vẫn tiếp tục đi xuống vẫn tiếp tục đi xuống và chúng ta cũng không bao giờ biết là nó bao giờ nó có thể hồi lại bởi vì thường thì quá trình hồi lại nó phải tạo ra quá trình tích lũy đúng không phải tạo cho quá trình tích lũy và các bạn biết rằng là trong cái cái chương trình mà đầu tư nhà vô địch của Dũng thì nếu những ai học Dũng rồi hoặc là những ai đã xem những cái video của đấy Dũng rồi thì các bạn biết là thời gian tích lũy nó rất là dài phải tính theo hàng vài tháng thậm chí là tính hàng nửa năm chứ không phải là tính theo những cái sóng hồi như thế này nên chính vì vậy thì trong cái video này Dũng chỉ muốn nói với tất cả chúng ta ở đây là chúng ta hãy nên sử dụng chiến lược đầu tư phù hợp đến khi mà cổ phiếu đã kết thúc chu kỳ à, khi mà cổ phiếu đã tạo ra một cái giai đoạn chúng ta gọi là giai đoạn phân phối hoặc là kết thúc chu kỳ là chúng ta cần phải thoát ra thay vì chúng ta lại tiếp tục nắm giữ và đợi đầu tư dài hạn và cái thứ hai mà Dũng muốn nói với các bạn đó là trong quá trình mà nó đang lao dốc đang rơi như này thì chúng ta tuyệt đối không bắt bắt đáy hoặc là không tham gia mua khi vì nó rẻ bởi vì chiến lược này đã rất nhiều người nhà đầu tư đã bị cháy tài khoản rất nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ khi mà cứ mua vì nó rẻ bởi vì trên thị trường chúng ta đã gặp quá nhiều các chuyên gia uh, nói chúng ta làm cái điều này nhưng thực tế họ không làm ạ thực tế họ không mua thực tế họ không nắm giữ thực tế là họ chỉ khuyến nghị chúng ta thôi nên trong quá trình đầu tư uh, hơn 10 năm gần đây và đặc biệt là với những chiến lược mà Dũng đã sử dụng thì đây là những cái chiến lược mà có thể các bạn thấy là nếu các bạn mua theo chiến lược mà tiếp tục trung bình giá xuống thì thực sự đến 98% thậm chí là 99% là phần lớn các nhà đầu tư bị thua lỗ phần lớn luôn ạ à, bị thua lỗ còn nếu các bạn muốn đầu tư sử dụng chiến lược đầu tư tăng trưởng sử dụng chiến lược đầu tư hiểu rõ được cái cái mà gọi dòng tiền của các big boy dòng tiền của các nhà đầu tư lớn thì đây là những chiến lược mà tất cả nhà đầu tư như William O'Neill, Mac Mini, Soros và rất nhiều nhà đầu tư khác đã sử dụng và đây chính là những chiến lược mà với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta nếu hiểu rõ được thì Dũng tin chắc rằng khả năng thành công của chúng ta là rất cao một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của Dũng còn để các bạn muốn theo dõi phân tích về thị trường rõ hơn thì ờ, ngày mai Dũng sẽ chia sẻ về thị trường chung chia sẻ những cái cổ phiếu chia sẻ về những cái phân tích để các bạn có thể hiểu rõ thôi ạ còn vấn đề khuyến nghị thì Dũng sẽ không khuyến nghị nên nếu các bạn mà đang theo dõi này thì các bạn yên tâm là ngày mai Dũng sẽ có một chiến lược khác để các bạn có thể hiểu rõ được và đặc biệt là những ai mà quan tâm đến một cái chương trình phái sinh của Dũng thì ngày mai Dũng sẽ chia sẻ rất kỹ về cái cái cái, cái các module của phái sinh để các bạn nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể biết rằng là à, với chiến lược đầu tư phái sinh nó khác hẳn với những chiến lược khác như thế nào và việc mà chúng ta sử dụng chiến lược đó như thế nào để nó phù hợp với cái việc đầu tư chúng ta bởi vì khi mà chúng ta thấy là những cái biến động lớn khi mà chúng ta không không giữ được cái tâm bên trong của chúng ta thì việc đầu tư nó sẽ rất nguy hiểm đặc biệt là những đầu tư có biến động lớn như phái sinh forex hoặc là chúng ta đấy đầu tư vàng đấy là những cái chiến lược đầu tư mà có thể nếu chúng ta không hiểu rõ thì có thể chúng ta lãi được rất là nhanh nhưng chúng ta cũng mất là rất là nhanh thì lần cuối uh, của video hôm nay thì Dũng muốn chia tổng kết lại với chúng ta đó là gì ạ hãy tạm dừng chiến lược đầu tư mua và nắm giữ chỉ tập trung vào những cổ phiếu mà sau khi kết thúc chu kỳ nó tích lũy có thể 3 năm tuần nhiều hơn nếu trong quá trình tích lũy mà chúng ta thấy vẫn gì ạ đây trong quá trình tích lũy này nó vẫn có tạo ra một cái nền tảng vững chắc thì lúc đó chúng ta mua lại sao thay vì khi mà cổ phiếu đã tạo đỉnh như này và chúng ta thấy là nó đang có sự dao động mạnh thì chúng ta cần phải bán ra ngay đấy là một trong những cái lý do khi mà cổ phiếu kết thúc chu kỳ chúng ta phải thoát ra à, đừng có nắm giữ bởi vì khi mà nó đã vào một chen xuống thì gần như toàn bộ cái thành tựu của chúng ta sẽ mất hết ạ. Nên ở đây chúng ta thấy là ờ, một cái cổ phiếu gas năm 2013, 14 ạ và giữa 2014 là nó kết thúc chu kỳ, đây là một năm rưỡi. Và ở đây chúng ta cũng thấy là cổ phiếu gas là năm 2000 bao nhiêu ạ? 17, khoảng giữa năm 17 và chúng ta thấy là khoảng một năm 2010 giữa năm 2018 là kết thúc. Đây chúng ta lại sau một năm kết thúc và chúng ta cũng thấy cổ phiếu gì ạ? Cổ phiếu Vietcombank thì chúng ta nhìn lại Vietcombank thì chúng ta thấy là thời gian tích lũy của Vietcombank ở trong đoạn này là gần như 16 17 và bắt đầu mình giữa 17 nó đến 18 là nó, nó chạy nước rút ạ. Đấy chạy nước rút tăng rất mạnh và sau đó thì nó lại có thời gian gần như cả năm 19 là à, chúng ta thấy là nó tích lũy rất là dài sau đó nó mới nó mới chạy phần cuối đấy ạ. Đây tất cả những cái này chúng ta có thể về chúng ta thống kê chúng ta kê được ngay và đây là chiến lược mà phần lớn những cái nhà đầu tư thiên tài mà Dũng ở nghiên cứu và bản thân cũng Dũng đã áp dụng thì họ đều sử dụng chiến lược này các bạn có thể về đọc William O'Neill, các bạn có thể đọc Mark Mini, các bạn có thể đọc Liam các bạn có thể đọc gì ạ? À? Soros và đặc biệt là các bạn có thể đọc rất nhiều nhà đầu tư khác như là Mark, tất cả những nhà đầu tư như vậy. Còn nếu các bạn sử dụng chiến lược của gì à, của Cronfed thì chiến lược này có thể là bạn mua nắm giữ, bạn thâu tóm thì đấy là chiến lược khác nhưng với các nhà đầu tư cá nhân muốn lợi nhuận có thể tăng khoảng độ 50 đến 100% một năm hoặc nhiều hơn thì đây là một chiến lược dành cho các bạn. À, cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi lắng nghe cái video này của Dũng. Nếu các bạn thấy hay thì hãy comment ạ, à, hãy, hãy comment vào cái phần uh, đăng ký ở dưới ạ. Hãy comment phần đăng ký vào dưới và uh, ấn chuông để khi mà Dũng phát những video tiếp theo thì bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video của, của Dũng. Xin cảm ơn rất nhiều.